Cùng mùa viết về cuộc đời Cô viết nên câu chuyện của mình Cô muốn mình được tự do đi đến chính nơi chân của mình Cô muốn nằm được tất cả xung cuộc đời không ai cấm ngăn Nhưng thực tế là thật vất vả Đêm nay đã lần không một tấm chăn Cô vẫn muốn mọi người cười Dù hạnh phúc không hề đơn giản Cô muốn mình được tự do Tập đọc tới những điều căn bản Khi ngắm những cơn bốc cô bay Nguy hiểm đến thì cô đâu hay Cuốn nhật ký đến nơi đâu đây Còn lỗi lầm tìm bị dấu tay Hồi tưởng về ký ức Mắt mình nhìn về phía hư vô Có những lúc ta không thành bị bản thân đối mặt vô vàn sự cố hồi tưởng về ký ức mắt mình nhìn về phía hư vô có những lúc ta không thể nghĩ bản thân đối mặt vô vàng sự cố là một phút bình yên chỉ có mình tìm thấy tình duyên sau bao nhiêu khó khăn chỉ có ta là thấy mình yên là một phút bình yên chỉ có mình tìm thấy tình duyên khó bao nhiêu khó khăn chỉ có ta là thấy mình yên Kaino and the friends Thank for watching